定了。 khí long trọng của Đại hội Thi đua nước, trực tiếp được nghe năm nội dung phát động của đồng chí Thảo Xuân. của nhà hội nhà anh cho chủ kiểu và đã trồng cái cam xoàn này rất là ngọt và thơm ạ và rất là ngon và anh đứng lên đứng đứng trong xương ghi cho nhiều đấy hả trong xương ghi cho sáng nay là hai chiếc con nào với nhau rồi à lái xe đấy, à nó sớm lên chiều tầm đến sáng mày vừa đắt hàng nhất cái này là cái cây này bóng vâng. anh ơi anh xếp Giang có cả sầu riêng. À đây là những sản phẩm miền Nam À, à, à, các các sản phẩm đây là nuôi biển của à, vâng. thử nó có duyệt hay không thôi còn nếu duyệt cái là phải cung cấp cho trung hội hàng ngày <laughs> em ờ, chỉ sợ chưa có gian hàng nào thủ tướng đến cả hai gian hàng liền một chỗ như thế cả <laughs> con chín rồi đấy vâng, vâng điều chú lươn mẹ vâng để ý nữa chúng em sẽ xếp và sầu riêng sạch luôn đấy ạ chín cây ạ em đưa hộp ờ, ờ, cho bác ạ giả cái cái tri hội này này mình thấy cho các dòng phấn khác mình chỉ có gốc khoảng hai lượng trong một tháng bằng thu hoạch quanh năm thì một tháng mình bỏ lần một lần phụ tôi gọi bán rau cá đấy hay lắm đưa sạch sống bệnh luôn cho cho anh nó có cái hương vị khác khác mà nước nhiều nước nhiều nước nhiều hơn cái cái ổi khác khô khô đây nó nước nhiều nước nhiều gì nước nhiều ở trong bình thuận này nhiều khách về là tha mua họ và thích đấy nước nhiều nó thơm nước trồng này mà như này cho nên là thế này nước nó nhiều có cái này rồi trồng không phải như ổi hải dương bụng lắm cắn tôi ăn tôi phải chết thật về phải bỏ ngay phấn đi những ờ, cái phấn xịt này là cái đồ của mình à. này hắn duy thì cái bên cái mà nó vào đường và vào cái cái nước của nó vị của cái ổi nó ăn rất ngọt chỗ nào không biết không phải ngọt một cách theo cái kiểu khoa học đó ngọt đây mà tôi hôm nãy giờ tôi không có muốn dạ. cắm muối này không có ờ. nào ngọt này cối ờ bưởi nó tất cả nó, nó thanh nó ngọt tự nhiên nó nhiều nước nó nhiều nước mà nó lại giòn nhưng mà nó lại không phải là nó nó giòn như là không, không, không phải là giòn dai nhưng mà cái ổ khác ấy thì nó lại giòn nhưng nó lại giòn dai dạ. nó cứng chả ăn được cái gì đấy cái trái này là còn bé đây với cái trái nó còn to hơn nữa và có những quả khoảng nóng lượng một cân à, nóng lượng một quả đẹp lắm quả mà cắt đúng thời điểm là cho nên là bây giờ cho tôi cầm một quả anh ờ ok ờ. Vâng. đấy rồi đấy, đấy của có điều kiện mời bác ra ờ, vườn chơi biếu bác vài yết để vâng. về mình để mà làm bán đúng cách rồi anh mang trái về về cho bà xã ăn rồi rồi thì bà xã anh sẽ nói rằng trước bao giờ ăn ngon như này bởi vì cái ở hữu cơ nó cũng không được làm ở đấy đâu này nó có cái chất nó nó vừa ngọt vừa thơm có cái đồ tự nhiên của quả ổi chứ không phải như kiểu là một cái trong phấn mà để ép cho nó với lại nhìn con đó nó láng à. Ờ. nó ráng cái da ở bên ngoài ở nó lặng ở nó lặng đây anh lặng vâng. như đá luôn chặt quả ổi lắm nó chắc quả nó láng nó láng nó đẹp vâng, vâng. không sòng sùi